Anh chị và các bạn thân mến, câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất trong cái thời đoạn gần đây đó là khi nào thì bắt đầu có thể mua thử nghiệm và mua gom dần cổ phiếu cho đầu tư dài hạn. Thực sự đây là một câu hỏi à, rất rất rất nhiều anh chị em và các bạn quan tâm và được nhiều người đặt ra trong suốt cả một cái khoảng thời gian dài kể từ tháng 4 năm 2018 đến nay. Cái câu hỏi này thì ờ, Hôm nay chúng tôi sẽ dành ra ít phút để giải đáp và cũng muốn cung cấp cho anh chị em và các bạn thêm một số cái thông tin à, liên quan tới một số các cái chỉ số tài chính mà chúng ta cũng gọi là nên biết nên biết và có thể xem xét làm cái căn cứ để đánh giá và đưa ra cái việc quyết định là khi nào thì bắt đầu à, nên mua thì cái điểm đầu tiên là chúng ta không thể phụ thuộc vào cái việc là chỉ số của thị trường là bao nhiêu thì chúng ta sẽ mua hay là khó nào để mua được mà để mua đầu tư dài hạn thì chúng ta phải phụ thuộc vào uh, thứ nhất là cái các cái chỉ số tài chính chung của thị trường nói riêng và của các cái cổ phiếu riêng lẻ mà chúng ta xem xét để tham khảo muốn muốn muốn muốn gọi là tìm hiểu để mua vào thì cái chỉ số đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chỉ số P trên E. Thì chúng tôi giải thích sơ qua về cái chỉ số P trên E tức là P tức là cái giá của cổ phiếu hiện đang được giao dịch. Còn E tức là à, lợi nhuận trên một cổ phiếu, lợi nhuận trên một cổ phiếu của một cái doanh nghiệp bất kỳ nào đó. Thì cái chỉ số này thì nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là chúng ta chấp nhận bỏ ra bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền À, để mua một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng mà để thông thường để dễ cho anh chị em và các bạn có thể là cập nhật cũng như là xác nhận hay là gọi là à, có một cái cảm nhận về cái thời điểm cũng như là cái cái cái cái cái cái cái cái, cái khoảng thời gian để chúng ta bắt đầu xem xét để mua vào để mua vào gọi là đầu tiên là chúng ta sẽ mua thử mua, mua gọi là mua test sau đó thì sẽ từ từ theo theo cái đà tích cực của thị trường thì sẽ mua gom dần và nhiều dần theo cái đà lên của cái cổ phiếu chúng ta mua thì để khỏi mất thời gian anh chị em và các bạn thì chúng tôi giải thích luôn là chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ số nghịch đảo của ờ, P trên E tức là chúng ta lấy E chia cho P tức là lấy một đồng lợi nhuận chia cho giá hiện thời của cổ phiếu nói riêng từ một cổ phiếu IC nào đó hoặc là cái chỉ số nghịch đảo của thị trường thì trong cái giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng ra trước đó chúng ta à, chúng tôi cũng đã từng cung cấp với quý anh chị em và các bạn là có những cái thời điểm thì cái chỉ số gọi là P trên E của thị trường nó có thể lên tới mức là 25 25 như vậy là nếu như mà nó lên tới 25 thì chúng ta sẽ nghịch đảo cái 25 tức là lấy 1 chia cho 25 anh chị và các bạn lấy 1 mà chia cho 25 thì nó bằng đâu đó khoảng tầm 0,04 và nhân với 100 tức là nó khoảng 4%. À, khoảng 4%. Thì có thời điểm nó như vậy, có thời điểm nó như vậy và cái chỉ số chung của thị trường chung nó là còn có 4% thôi 4% tức là chúng ta nghịch đảo P trên E thì chúng ta được E trên B là 4% thì chúng tôi đã từng nói với anh chị em và các bạn là xin lỗi sorry xin lỗi anh chị em và các bạn là do hơi gió là đầu tóc nó bù sụp thì chúng tôi đã từng nói với anh chị em các bạn là như vậy thì nó là quá thấp so với cái thời điểm hiện thời là lãi suất ngân hàng là 4% là 4% là ờ, lãi suất huy động ấy là 4% à, ờ, mà thị trường chung thì đã về tới cái mức là 4% như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ rất thấp Tuy vậy thì mặc dù thị trường chung về tới đấy nhưng mà các cổ phiếu riêng lẻ, các cổ phiếu riêng lẻ có những cổ phiếu đã đưa cái mức P trên E lên tới trên 30, tức là chúng ta lấy 1 chia cho 30 thì nó nằm dưới 3,3% với 3,3% và trong cái lúc mà thị trường đang nóng đang máu máu tức là đang đang đang đang tăng điểm trong áp trên trong những cái đoạn cuối cùng của cái sự bứt phá gọi là tăng tăng bất thường hoặc là tăng nó được gọi là cái cái quá trình tăng mất kiểm soát thì nó còn đưa cái chỉ số nghịch đảo P trên E của riêng lẻ một số cổ phiếu về cái mức là 35 và nó đưa cái cái tỷ lệ này nó còn khoảng chưa tới 2% thì chúng tôi nói cái điều là trong thị trường đi lên như vậy để chúng ta thấy được rằng là trong cái khoảng thời gian mà thị trường đi lên mạnh thì cái này nó cái nó tỷ lệ này nó chúng ta so với cái lãi suất gọi là lãi suất uh, huy động của các ngân hàng thì nó chỉ bằng đâu đó khoảng tầm 1 phần hai cái lãi suất ngân hàng thôi nhưng người ta vẫn sẵn sàng chấp nhận mua sẵn sàng chấp nhận mua tức là người ta sẵn sàng chấp nhận là bỏ ra 35 40 đồng để mua một đồng lợi nhuận của một số cái doanh nghiệp cụ thể thì anh chị và các bạn thì có thể kiểm tra lại cái thông tin số liệu này thì hai cái chỉ số này nó rất quan trọng để trước khi giải thích thiết tiếp để chúng ta đưa ra một cái kết luận uh, về cái việc thời điểm để chúng ta có thể xem xét để mua vào trong thời gian sắp tới thì chúng ta phải giải thích thêm là P thì nó thường xuyên thay đổi bởi vì P của thị trường cũng như P của tức là cái giá của cổ phiếu hay là cái cái, cái giá bình quân của thị trường nó thay đổi theo hàng ngày tức là hôm nay thị trường có thể tăng 10 điểm giảm 10 điểm hoặc là cổ phiếu có thể tăng 1% 2% 3% thì cái giá của cổ phiếu nó thường xuyên vận động lên xuống liên tục và cái P này là cái P gọi là bất định không thể tức là rất rất rất ừ, thường xuyên mất mất kiểm soát tuy vậy thì chúng ta quy nó ra thành cái phần trăm tức là chúng ta nghịch đảo P trên E thì chúng ta sẽ ra một cái tỷ lệ và chúng ta so sánh với một cái chỉ số gọi là Ờ, được cho được cho là tạm thời là cố định đó là lãi suất huy động lãi suất huy động trong từng thời kỳ mà chúng ta định xem xét mua vào à, thì ta cứ lấy ví dụ là thời điểm hiện tại thì lãi suất huy động đang khoảng ở mức là 6% cho tất cả các khoản uh, tiền gửi thì uh, có một thứ nó sẽ cũng thay đổi nhưng mà nó sẽ thay đổi chậm hơn và nó là E tức là lợi tức trên một cổ phần thì nếu chúng ta tính theo từng quý thì sau một quý thì cái lợi tức này nó mới thay đổi bởi vì cứ mỗi một quý thì doanh nghiệp mới cập nhật lại kết quả hoạt động kinh doanh và nếu ta tính theo năm thì sau mỗi năm thì cái e này nó mới thay đổi tức là lợi nhuận trên một cổ phần nó sẽ thay đổi phần nó tăng hoặc giảm thì cái chỉ số này nó sẽ ít biến động hơn và chúng ta có thể cập nhật được thì nhờ cái chỉ số này và chúng ta có thể ra làm trễ cái cái quá trình tính toán của chúng ta lại và chúng ta chậm cái bước gọi là mua lên hoặc là bán xuống hoặc là canh chính thị trường cho nó hai cái chỉ số này nó phù hợp chúng tôi giải thích sơ qua về hai chỉ số này như thế thì vì chúng cũng cả hai cái biến số P trên E, P và E đều thay đổi theo thời gian. Do đó nên chúng ta phải lấy một cái mốc gọi là ít thay đổi hơn theo thời gian à, và nó thực tế với thị trường, nó nó gắn liền rất sát với chúng ta, đó là lãi suất ngân hàng. Thì vậy bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề là vậy thị trường đi xuống thì cái nghịch đảo P trên E thì như nào thì trong cái giai đoạn thị trường đi xuống vừa qua thì chúng ta đang thấy là cái P trên E của thị trường của thị trường chung ấy nó đang bắt đầu có cái dấu hiệu của chuyện là à, giảm chung với thị trường thì đâu đó khoảng 30% thì chúng ta lấy cái mốc trung bình cái giai đoạn trước là P trên E là 25 mà à, gọi là trừ bớt đi 30% tức là nhân với 30 uh, ờ, chia cho 100 thì nó nằm ở khoảng 7,5 thì chúng ta sẽ trừ đi thì nó nằm ở khoảng hiện tại P/E bình quân thị trường thì chúng tôi tạm tính theo cách của riêng của chúng tôi nó nằm ở khoảng tầm 18 hiện tại nó đang 10, 15 ờ, tới 18 chúng ta cứ cho một con số ước lượng là như thế chúng ta tùy chúng ta tính toán chi tiết lại chúng ta sẽ biết được thì chúng ta chỉ đưa ra cái chung để anh chị và các bạn dễ tính toán và cập nhật chúng tôi lấy ví dụ là P/E thị trường hiện tại theo cái cách tính riêng của anh chị là là không tính hết tất cả các cổ phiếu mà chỉ tính gọi là đại diện 100 cổ phiếu hàng đầu thôi thì nó ra khoảng 15 đi thì chúng ta sẽ có nghịch đảo của P trên E thị trường là một chia cho 15 như vậy là hiện tại thì là cái mức sinh lợi của thị trường là sẽ khoảng tầm là 6% 6,6% tức là nhân với 100 nữa thì nó ra sẽ 6,67% Đấy, 6,67% thì như vậy là suất sinh lợi của thị trường chung trong cái giai đoạn dạ, đang giảm điểm thì nó hiện tại nó đang gọi là cao hơn so với lại lãi suất ngân hàng khoảng 0,67%. Thì thực sự là có hấp dẫn, thực sự đã đủ hấp dẫn hay chưa? Thì chúng tôi ngược lại tức là khi thị trường đi lên thì cái độ hấp dẫn của cái chỉ cái cái nghịch đáo này nó còn bằng một nửa so với lãi gọi là lãi suất thôi tức là tức là gọi là lãi suất thì khoảng đâu đó là lúc đó thời tại thời điểm đó là khoảng 4% thì nó chỉ khoảng hai phần trăm thôi thì như vậy thì chúng tôi có thể ờ, khuyến nghị anh chị em và các bạn là cái thời điểm để mà mà cụ thể chúng ta bắt đầu xem xét mua test là cái lợi tức của này nó phải nằm ở khoảng gấp đôi so với lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện tại ví dụ như hiện tại là 6% thì cái cái nghịch đảo của P trên E là E trên B của thị trường là nó phải nằm trên 12% ta mới bắt đầu có thể xem xét mua thì như vậy thì nếu mà trên 12% tức là chúng ta sẽ phải để cho P trên E bình quân của thị trường thực sự mà nó gọi là thấp mà hấp dẫn thì nó chỉ còn đâu đó khoảng tầm 8 thôi tức là 1 chia cho 8 thì nó khoảng nằm ở khoảng tầm 12,5% tức là nó khoảng tầm 8 đến 9 thôi VNE chung của thị trường là 8 9 thôi và P E chung của thị trường thì 8 với 9 thì nó mới bắt đầu có sự hấp dẫn à tôi sorry anh chị em và các bạn là hồi nãy chúng ta tính là là là E riêng biệt của các cổ phiếu còn P E thì quân thị trường thì nó cũng chỉ khoảng nằm bằng lãi suất tức là nó khoảng tầm từ 5 đến 6 phần trăm lãi suất tại thời điểm hiện hiện, hiện thời và tùy theo tình hình lãi suất thực tế ví dụ như lãi suất thực tế mà nó là 7 thì chúng ta sẽ phải và là PE bình quân thị trường nó phải là 7 ví dụ PE bình quân thị trường à, E trên B của thị trường nó khoảng tầm 7% hoặc là ví dụ lãi suất thực tế của thị trường lên 9% thì P trên E bình quân thị trường nó phải là 9% thì chúng ta 9 9% thì chúng ta sẽ nhân với lại nghịch đảo, à, nghịch đảo lên tức là ta lấy 1 chia 9 thôi thì nó nằm ở khoảng tầm 11 thì chúng ta mới thấy là nó hợp lý được 11 nó là là là là là là là là, là, là PE thị trường về khoảng 11 12 gì đấy thì nó sẽ hợp lý là nó khoảng tầm 9% riêng làm cho với cái lãi suất thì tùy theo lãi suất thì chúng ta phải tính cái chuyện đó thì còn ờ, còn chỉ có cái các cái cổ phiếu riêng biệt ví dụ như chúng ta đi vào cái cổ phiếu nào đó chúng ta đang quan tâm thì chúng ta thấy nó thực, thực sự hấp dẫn thì nó phải được gấp đôi so với lãi suất ngân hàng tức là khoảng 12 phần trăm phần trăm thì chúng ta sẽ lấy ờ, một chia cho 12 thì nó nằm ở khoảng đâu đó là khoảng 8 thì nó sẽ hấp dẫn P trên E bình quân của của cái cổ phiếu riêng lẻ thực từ 5 tới 8 khá là hấp dẫn thì chúng ta mới bắt đầu xem xét tức là gọi là bắt đầu xem xét quan sát và và có một điều phải cần lưu tâm nữa đó là cái tính gọi là tính thời điểm tức là dù muốn nói thế nào thì nói thì cái việc thời gian của cái cổ phiếu này nó gọi là dao động đi xuống và tích lũy nó cũng phải đủ khoảng tối thiểu là 2 phần 3 thời gian của chặng đường đi lên tùy theo cái nhu cầu anh chị mua theo ngắn dài nếu anh chị chỉ nhìn cái cái góc nhìn theo ngắn thì chúng ta sẽ lấy cái khoảng thời gian ngắn là chúng ta phải có một cái khoảng thời gian điều chỉnh và tích lũy khoảng bằng 2 phần 3 cái khoảng thời gian của anh chị mong muốn ví dụ như anh chị đầu tư xong 6 tháng thì cái thời gian tích lũy nó phải đạt được cái như thế còn nếu anh chị mua dài hơn cho 5 năm 10 năm thì chúng ta còn phải lấy một cái chu kỳ thời gian dài thì chúng ta xem trong cái khoảng thời gian dài như thế 5 năm chẳng hạn thì nó có một cái chặng đi lên là mấy năm thì cái thời gian tích lũy đi xuống nó đã đạt được 2 phần 3 cái thời gian của đi lên chưa thì chúng ta mới bắt đầu có thể xem xét thì nó hội tụ đủ hai yếu tố một là nghịch đảo của P trên E của cái cổ phiếu anh chị đang quan tâm là nó đủ hấp dẫn à, và nhìn theo, theo cái chỉ số thị trường thì nó cũng đủ hấp dẫn theo theo, theo hướng là cái độ hấp dẫn của thị trường phải được tương đồng và xem xem với lãi suất ngân hàng thời điểm tại thời điểm hiện tại tức là lãi suất huy động tại thời điểm hiện tại và cái cổ phiếu của anh chị là phải có nghịch đảo P trên e là nó hấp dẫn ở cái mức là gấp đôi cái cái lãi suất huy động của lãi suất ngân hàng thì có như vậy thì thì thì chúng ta mới control được cái việc là cái doanh nghiệp mới có khả năng để để trả lãi được bởi vì gấp đôi thì lãi suất ngân hàng huy động ví dụ như 6% thì lãi suất cho vay cũng phải đạt đến 10 đến 12% rồi thì chúng ta phải phải như thế thì nó mới hấp dẫn và khi mà chúng ta thấy cái timeline đủ thời gian tích lũy thì đồng nghĩa với việc cái doanh nghiệp đó là cái cái EPS tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta chúng ta thấy rõ được cái biến động của cái này theo từng quý thì các quý tiếp theo nó bắt đầu chậm dần cái đà suy giảm ví dụ như khi mà anh chị và các bạn thấy các cổ phiếu bắt đầu có cái đợt giảm giá là đầu tiên sau đấy thời gian giảm giá là nó đủ bằng 2 phần 3 phần trăm 2, 2 phần 3 cái khoảng thời gian lên sau đó chúng ta thấy cái nghịch đảo của PE là nó cũng khá là hấp dẫn rồi nhưng mà cái thợ nhưng mà cái cái cái chúng ta chưa nhìn thấy cái EPS tức là cái lợi nhuận trên một cổ phiếu của doanh nghiệp này theo các quý thay đổi và bắt đầu có cái xu hướng là chậm dần cái đà gọi là suy giảm tức là phần lớn thì trong cái thị trong cái thị trường khó thì cái này nó sẽ thay đổi và chưa nhìn thấy được cái này tức là chưa thấy được rõ cái cái lợi nhuận trên một cổ phiếu nó nó chậm hẳn cái cái đà suy giảm thì chúng ta chưa thể có thể là là là là là vào mua được thì vài cái ý này thì nó sẽ hơi phức tạp một chút thì anh chị và các bạn muốn hỏi chi tiết hơn thế nào thì vui lòng là bình luận thì chúng tôi sẽ trả lời bằng bằng bằng văn bản tức là bằng uh, inbox gửi cho anh chị em và các bạn bạn dưới các bình luận thì nó sẽ tiện hơn bởi vì chúng tôi trong cái khuôn khổ mà của cái video chỉ khoảng tầm 15 phút thôi nên chúng tôi có thể chơi, trao đổi rất nhiều vấn đề nhưng mà nó còn chưa được rõ ràng thì mong quý anh chị em và các bạn là là là là có thể vui lòng là bình luận thêm những cái câu hỏi à, cụ thể để chúng tôi à, làm rõ hơn cho anh chị em và các bạn dễ dễ hiểu và dễ có thể mường tượng được cái phương pháp để có thể à, xem xét bắt đầu là test để mua thử và bắt đầu mua gom cổ phiếu đầu, cho đầu tư dài hạn thì thời điểm nào là nó phù hợp nhất À, rất cảm ơn anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành cùng với nhóm Nhớ ủng hộ chúng tôi bằng những cái like chia sẻ đường link của video và đừng quên là xem video thì hãy đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới hay và hữu ích mỗi ngày và đặc biệt là nhớ ủng hộ chúng tôi bằng không mất gì một cái like và cái việc chia sẻ các cái đường link thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái ờ, video tiếp theo cái chương trình tiếp theo hay hơn hấp dẫn hơn thân chào và hẹn gặp lại